đó có ăn thịt chó không ừ, không ạ <laughs> chiếc lá nhẹ rơi vẫn còn kỷ niệm một hình bóng web hát ngọt ngào sau chuyến du dương anh luôn giữ mãi ở trong lòng mẫu người lý tưởng giống như Ellie Trần số đo ba vòng rồi hấp dẫn rồi này kia vậy hả da đồ trắng rồi phải không dạ nếu có càng tốt thôi chứ à. em không thích cái kiểu như là nói nhiều hơn làm em thích là làm nhiều hơn nói đừng có bị gia trưởng quá à, cùng nhau lấp đầy khoảng trống cho nhau À, và đối với gia đình thì là sử dụng nhau chứ không phải là sở hữu nhau nhìn anh thì ờ, cũng khá giống với lại ờ, ngoại hình mà em cũng mong muốn à, thì bây giờ chúng ta sẽ đến với phần à, phỏng vấn người thân xem người thân có cho mình những ý kiến như thế nào trong cái việc chọn lựa ngày hôm nay à, hỏi bên nhà trai trước nha hai chàng trai dưới kia hôm nay em đi em em uh, đi cùng bạn sơn theo cách của em nhìn ấy thì uh, uh, hai bạn có một cái thiện cảm thì em cảm nhận ai sẽ phù hợp với sơn hơn bạn ghế xanh còn em trai em là thắng nhân viên của anh cương hôm nay đến để cổ vũ anh cương tìm được à, người yêu lần đầu tiên rồi mối tình đầu tiên của anh cương hai bạn chơi hôm nay thì em thấy à, bạn ghế đỏ phù hợp với anh cư là một người uh, chi tiết à, à. cẩn thận trong công việc sẽ phù hợp với cái uh, tính cách của anh cương là hơi quá tay trong <laughs> mỗi lần đầu tư hay là làm gì đó vì đang còn độc thân nên cần một người chi tiết và có kế hoạch mời qua tới họ nhà gái nè mình là mẹ của bé trúc là mình muốn nói á gia đình đã sắp xếp cho nó một lần rồi yeah. Dạ. nhưng mà vô tình nó tìm hiểu nó nói là người đó không nói chuyện được và nó xin cha mẹ là cho từ chối cuộc tình đó rồi thì mình cũng tôn trọng con gái của mình rồi bây giờ có chương trình nó lên đây thì cũng mong tất cả mọi thứ đều do con gái mình chọn hết như vậy là hôm nay dạ. con gái mình cũng có được hai cơ hội để mà suy nghĩ á cô dạ, dạ. dạ còn mong cho nó có suy nghĩ nó có bạn dạ rồi cảm ơn cô ừ. rồi em gái thì em là bạn của anh nhìn về mặt ban đầu á thì anh anh ghế đỏ thì khá là hoạt bát tự tin còn anh ghế xanh thì hơi nhút nhát một xíu lần đầu tiên anh cũng lên đây cảm giác nó hơi hồi hộp nó lấn mất ở chứ ở ngoài anh cũng khác lắm anh anh có thể thực hiện cái gì nó khác hơn được không anh chứ nãy giờ em thấy anh có nhiêu đó à, <laughs> à rồi hỏi hát bài được không ạ cơ hội cho em đó chịu <laughs> em người tình mùa đông người, người tình mùa đông, mùa đông. <clears throat> đường vào tim em ôi băng giá trời mùa đông mây vẫn hay đi về vẫn mưa mưa rơi trên đường thầm thì vì đâu mưa em không đến dễ thương mà hay mà hay mà dễ thương Ô, em ơi trời luôn như vậy vậy đó chứ mà dễ thương đó đúng rồi đúng không chị thấy ổn đó thôi được rồi theo em tưởng tượng hình dung cô gái ngồi ở ghế đỏ đó khoan khoan Hả? trước khi mường tượng em bật mí nhẹ ở nhà cô bé này có nuôi tới 10 con chó phải không em dạ đúng, đúng hơn hơn mười con à một cô gái rất là yêu thương động vật đó mường tượng đi có ăn thịt chó không ừ, không ạ <laughs> tưởng tượng một cô gái bệnh đó ngày ngày tắm 10 con chó đố em hình dung cổ ra làm sao thực ra thì em em rất thích ờ, những ai mà yêu động vật ờ, và đặc biệt là yêu chó tổng hợp những cái gì mà bạn ờ, bạn chia sẻ cũng như là của cô chia sẻ thì em nghĩ bạn là một người cũng khá là truyền thống đoán thử ngoại hình cái đi à, tóc dài tóc dài mặc váy trắng đi giày đen váy dài à là ý em muốn mặc đồ giống em cho vô công lê à, đúng hả? đúng hình như vậy á à. không là tưởng tượng thôi vậy còn uh, em sơn em tưởng tượng coi ờ, bên bển là quanh mặc đồ như thế nào có thể hai bạn mặc váy ừ. váy uh, tóc chắc hai bạn nhuộm hết tóc hai bạn nhuộm hết luôn hả tóc hai bạn nhuộm hết luôn màu à, đen à, mở cửa Ủa. được rồi đó để cho ừ. ta coi mở cửa trái tim and hãy hướng về nhau cười đi cho có ai chết không nè cười nè cười nè oh. cười được em làm đi dạ em cảm ơn dạ em cảm ơn rất là ga lăng vừa mở cửa là có quà trời ơi tới tấp okay. luôn tặng chút à dạ em cảm ơn à. à. tặng anh dạ em cảm ơn hai món quà khác nhau nha có nhau người có nơ có người không có nơ giống nhưng mà cơm ruột là giống nhau hả à, ruột giống nhau mà gói khác nhau à, dạ lý do là sao vậy dành riêng cho người ấn tượng hơn à là dạ, có cái vâng. vâng đúng rồi em tạm gọi cái hộp hộp quà khởi nghiệp bởi vì à, đây là hai cái quyển sách nó nó gắn liền với ờ, cái hành trình khởi nghiệp của em liên quan đến bán hàng và marketing một cái vé truyền cảm hứng ờ à, à, kìa à, rồi. dạ em xin phép được đọc ạ hãy lắng nghe tâm tình của chàng trai chưa có mối tình <laughs> khởi nghiệp thành công nhất của anh là lấy được vợ anh mong rằng đó là em cảm ơn em dạ. wow trời ơi cảm nhận của em như thế nào về món quà đó trúc ơi dạ em em bất ngờ chị dạ tại vì em không nghĩ em được tặng một món quà ý nghĩa như thế này ạ à. rồi uh, quanh nãy giờ em có muốn gì gì ừ, có chích queo gì không nãy dùng nụ cười gì kìa có chích queo với ai không chưa chết chưa, chưa chết. <laughs> dạ nhìn anh thì à, cũng khá giống với lại à, ngoại hình mà em cũng mong muốn dạ cũng cao ráo ạ à. sáng sủa ưa nhìn sạch sẽ không hút thuốc cười hoài luôn người ta ngồi người ta cười hoài luôn mà không chịu chích queo giùm cái không có chết đâu ông cười hoài làm gì gồng quá vậy dạ cảm xúc của em thấy đầu tiên là em thấy hai bạn rất là xinh nhìn trong bé rất là hiền ừ. hiền cái miếng điện nào xẹt qua xẹt lại có sao xuyến chút nào dành cho một ai đó chưa cho qua thử chạm điện cái đi tường mời em đây nè dạ coi chừng chích queo nha sao tay anh lạnh vậy sao cảm nhận sao dạ, bạn ấm thầy bạn ấm quá hả em Rồi, cho em nắm hai bạn Tôi biết cảm xúc mình như thế nào à, anh dạ. xin phép dạ Đấy là... anh luôn không? <laughs> anh thôi anh luôn không Kỳ quá. anh bắt tay cảm nhận cảm nhận là tay bạn ấm tay nào ấm hai bạn gì kỳ vậy ông có mình tay ông lạnh nè à. em à dạ 29 năm chưa có cơ hội wow hai ba em à, cũng thử um, chung uh, bắt tay ok dạ. chào dạ. anh dạ chào anh dạ. À. Dạ, Ủa đối tác làm ăn hả? Dạ, Hay là... Dạ. mình phải nắm khoảng 5 giây okay, okay, 5 okay. giây 5 giây nè Đó à, Nhìn nói nhau không? có cảm xúc gì không? Em rất là dễ thương Hy vọng em sẽ có những cái uh, gặp được một cái mối tình nó không lạnh đạnh như những gì đã qua vâng, cảm Hãy cứ à. vui và đón nhận Dạ Cảm ơn anh Nói với chính mình Rồi Đây, Ok đây. ok Hai tay Đúng thế Dạ Rồi Dạ Đúng thế Rồi có nói gì không? Um, tay ấm à, Bạn ờ, rất là dễ thương dạ em xin phép em về <laughs> gì mà hai cái ông này chán ghê ông nào cũng xin phép về chứ gì ngày xưa em hay nói là 29 mùa lá đổ mà chưa một lần nắm cổ tay ai nắm tay là nắm rất là nhiều nhưng mà nắm cổ tay thì nó có cảm xúc bởi vì à, em em không nhớ ở đâu nhưng mà người nói là à, khi yêu nắm cổ tay nó rất có cảm xúc cổ nắm cổ đây là mượn mượn lại cái cổ tay của à, cái, cái cổ chúc, tay chúc chúc ok cổ tay à dạ vậy dạ thôi cảm ơn <laughs> nhậu lên nhậu ủa vậy thôi đó dạ bây giờ dạ, hai cậu. chàng trai này mình phải ra chủ đề cho hai bạn nó đi chứ hai bạn nó không thể tự chủ động được đâu nếu mà trải qua cái giai đoạn thất tình rồi mình làm bạn với người yêu cũ thì các em thấy như thế nào dạ em nghĩ là làm bạn cũng là một vấn đề tốt đó lâu lâu cũng hỏi là công việc như thế này dạo này sao rồi tại vì lúc trước khi mà quen nhau á là hai người đã hiểu nhau á nên họ hiểu được cái cảm xúc rồi nếu như người bạn gái hiện tại em không cho em liên hệ với bạn cái cũ thì em nghĩ sao quan trọng là tương lai hiện tại và tương lai nên uh, em tôn trọng cái quyết định của bạn gái hiện tại à. em nghĩ là nếu mà mình chia tay mà cả hai cùng đồng ý cho cái sự chia tay đó vì không còn thương nhau hay không còn yêu nhau nữa ấy, thì mình có thể là chuyển sang làm bạn chứ còn như mà mối quan hệ đấy kết thúc nó không được em đều không tốt ấy, thì mình không nên gặp lại nữa à à, à đối với quan điểm của em thì à, thêm bạn bớt thù thôi à, chia tay hai người mà bốn người vui em có những à, người anh chị mà à, họ chia ly dị luôn nhé chứ không phải là chia tay đâu ly dị xong thì người này có chồng mới người này có vợ mới hai gia đình chơi với nhau rất là thân đấy thì đó là một cái rất là ờ, văn minh ở trong cái xã hội hiện tại là chia tay trong hòa thuận quanh nói đúng đó ví dụ dạ. bây giờ chia tay trong tức tưởi mình bị bỏ rơi bỏ rớt với bao nhiêu nỗi oan uổng ấm ức tương lai đang sụp đổ và làm sao mà em bỏ qua mà em làm bạn được em thực ra là nếu nói xét về tâm lý thì nếu như bạn còn thù hận bạn còn hình dung về người đó thì bạn sẽ gặp lại những cái người tương tự như vậy ừ. bạn phải bỏ qua để bạn có một cái hình mẫu mới Ôi nhưng mà thật thật mà nên là cái câu chuyện mà tại sao chúng chúng ta nghe bạn oanh bạn bảo là ba người đều cái gì giống giống nhau bởi bởi vì ở trong tâm thức của bạn ấy nó sẽ lặp lại điều đó nên bạn phải bỏ qua bạn phải tha thứ ừ, và bởi vì có lỗi của mình ở đâu đấy hay quá dạ. hay chuyên gia tâm lý hay nghe chuyên gia tâm lý nói nha cường luôn ừ, dạ dạ dạ dạ sao nha thì đúng là cái gì tha thứ được thì tha thứ còn không tha thứ được thì thôi thì cũng tha thứ. nhưng mà kiếm một người bạn rất là khó mà kiếm được kẻ thù rất là dễ nên là ừ. nếu như mà có thể tha thứ nhau để có thể làm bạn bình thường cũng như là một mối quan hệ xã giao nào đó tại vì mình đâu có biết được sau này cuộc đời mình như thế nào đâu lỡ yeah. Dạ. như có một vấn đề đó mình cần người đó giúp đỡ thì mình vẫn có thể liên lạc được hôm nay sao chúng ta gặp toàn những người tốt việc vì dạ. ha không à hỡi ơi tình là gì mấy ai có thể buông bỏ được nếu buông bỏ được hết thì đời nó tươi đẹp rồi làm sao mà có đúng rồi thế nên đó. đâu có lý mặt sầu làm gì nhưng mà bà bởi vì bà không ở thời buổi hiện tại bà bởi vì bà chưa gặp em gặp em em cho bà mấy câu rồi để mấy câu luôn bỏ câu nào câu đầu tiên là à tôi yêu bạn tôi xin lỗi bạn làm ơn hãy tha lỗi cho tôi cảm ơn à, à tôi yêu bạn tôi xin lỗi bạn làm ơn hãy tha lỗi cho tôi cảm ơn lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại thì kiểu gì mình cũng sẽ buông bỏ được chưa có mối tình nào cả em gặp người ta mà em cứ lập đi lập lại bốn câu đó thể nào không em cũng là mình là mình mình nói với chính mình thôi nói lại coi à, tôi yêu bạn tôi xin lỗi bạn làm ơn hãy tha lỗi cho tôi cảm ơn cái này là của một à, em không nhớ chính xác nhưng mà cái cái của một cái bộ tộc ở Hawaii wow. và nó nó chữa lành rất là tốt tối nay chị cũng sẽ về chị ngồi ừ. thiền chị ráng nhớ bốn cái câu của em bé nó chạy lại tác mặt em một cái chát chát chát dạ yeah. tôi yêu bạn <laughs> tôi xin lỗi bạn quan điểm của em là nếu như mà bạn ấy làm điều đấy là bởi vì mình đã xuất hiện ở đó để cho bạn làm điều đó và nếu mình không xuất hiện thì bạn sẽ không làm điều đấy nên là nguyên nhân vẫn là do mình cái đó à. chúng ta chỉ bàn nhau trên lý thuyết thôi <laughs> đúng rồi các bạn còn ai muốn tặng quà tặng cáp tâm sự gì với nhau nữa không nè đàn gái tặng quà món này là ai làm dạ em làm mà em dậy sớm em làm á em ok dạ. cảm ơn chúc cảm ơn ăn đi ờ. mỗi à. bạn ăn miếng đi cho thưởng thức cái ngọt ngào của người ta công tình người ta làm sao cảm nhận như thế nào ngon ngọt nó là ngon, đúng món Ngon ha, vậy là nữ công gia chánh có lẽ phù hợp ha à, dự, ai dự, dự. mình ai cũng thích nữ công gia chánh mà đúng không? Dạ Còn, còn, đây, đây, bé quanh bé quanh Dạ, em tặng uh, con gấu bông hình bạch okay. tuộc Cảm ơn anh Oanh Cảm ơn Cái con đó con gì vậy bé quanh À, nó là bạch tuộc cảm xúc ạ à? Bạch tuộc cảm xúc là như thế nào? Nó có hai mặt, một hai mặt, mặt quạo và một mặt vui ạ à? Chị tôi cho các bạn thêm mỗi người 30 giây nữa thôi dạ. Chúng ta sẽ nói một điều gì đó muốn nói trong chương trình ngày hôm nay à, Chào hai bạn Anh quan điểm về tình yêu là à, cùng nhau lấp đầy khoảng trống cho nhau à, Và đối với gia đình thì là sử dụng nhau chứ không phải là sở hữu nhau Em em rất mệt bạn bè của em cái Nó đi chơi, đi nhậu, đi làm suốt ngày một tiếng phải báo cáo, hai tiếng phải báo cáo Anh đang đi này thế kia Anh là người tự do, anh feel lắm Nên là nhiều khi mà không báo cáo xong về giận xong rồi hờn trách Em thì không quá ràng buộc vào thời gian của người khác em kiểu là mỗi người đều có một tự do riêng một cái ý nghĩ riêng của mình nên mình phải tôn tôn trọng người ta và cái dạ. đó cảm ơn hai bạn anh muốn hỏi hai em một câu là anh cũng là từ đắk lắc lên đi làm á tương lai thì anh hướng sự nghiệp thì anh sẽ ở đây nhưng mà hai em có yêu cầu là bạn trai mình hoặc là khi mà cưới á là có yêu cầu nhà có nhà có nghĩa là có cần là phải có nhà có cửa trước rồi mới đám cưới hay không ừ, hay là ừ. có thể là cùng cưới nhau rồi từ từ rồi mình mới mới mới xây dựng phải không dạ. ý em là như vậy đúng không dạ, vâng. đối với em thì mình tình yêu là mình phải cố gắng đó là mình có sự cố gắng để mình vun đắp và mình xây dựng không cần là mình phải có nhà có cửa có tài sản tất cả mọi thứ rồi mình mới tiến tới cái việc kết hôn hay như thế nào đấy ừ. à, ý em là đồng vợ đồng chồng tác bị đông cũng cạn cái gì dạ đúng rồi vậy là ai cũng có một cái uh, quyết định trong đầu nhẹ Bây giờ, đúng không các bạn hãy ờ, ngồi dựa vô cái ghế mình đi à, sau năm cái tiếng đếm của anh đạt các bạn hãy đưa ra cái quyết định nếu chúng ta không rung động và không muốn chọn ai hết chúng ta có quyền không bấm nút nếu chúng ta muốn chọn cái người ngồi ở chiếc ghế màu nào màu đỏ hay màu xanh chúng ta hãy bấm vào bấm cái nút, nút tương tự nếu như mà ha cả hai ghế cùng bấm nhau thì mới là một cặp đôi và bây giờ là khoảng khắc quyết định năm bốn 3 2 1 Mẫu người lý tưởng giống như Ellie Trần số đo ba vòng rồi hấp dẫn rồi này kia vậy hả? Da đồ trắng rồi phải không? Dạ nếu có càng tốt thôi chứ à. Em không thích cái kiểu như là nói nhiều hơn làm Em thích là làm nhiều hơn nói Đừng có bị gia trưởng quá à, Cùng nhau lấp đầy khoảng trống cho nhau à, Và đối với gia đình thì là sử dụng nhau chứ không phải là sở hữu nhau Nhìn anh thì ờ, cũng khá giống với lại ờ, ngoại hình mà em cũng mong muốn bấm và đã có kết quả sao em không bấm vậy vì sao em không bấm vậy à, vậy dạ, tại vì cảm xúc của em lúc <laughs> đấy là kiểu như chắc là em nó làm bạn trước nữa dạ à, chưa chưa đủ rung động hả dạ cả hai anh luôn hả dạ, em cũng ngạc nhiên về kết quả này ờ hai ảnh đều bấm em hết trơn luôn mà em không bấm ai hết trơn trời á hỏi quanh coi sao quanh cũng không bấm ai hết sao quanh em không có ấn tượng ạ à nói chung là chưa có một nụ cười chích queo dạ, đúng bây giờ cho em bấm lại em có bấm ai không dạ em nghĩ em cần thời gian thời gian hơn nên là em nghĩ là lúc này là không hợp lý nên là em không vẫn giữ lập trường phải không chị không. mời tất cả bốn bạn chúng ta rồi ra đây luôn nè không được bi quan về tình dạ, yêu không, em... nhớ chưa vâng. cơ hội rất tươi đẹp ở phía trước tình yêu rất đẹp chính xác em cũng vậy nữa có thể hôm nay mình chưa may mắn cái duyên mình chưa tới ừ. hơi rụt rè lần sau phải tự tin hơn một chút xíu không để em mở cờ cái nè mở cờ trúc dạ. thật ra là em chưa bấm thì chưa đậm cảm xúc đúng không dạ, đúng. nhưng em có hứa hẹn là sẽ ờ, gặp hai anh chàng này ở ngoài để mà tìm hiểu thêm đúng không À, dạ nếu mà có điều kiện thì có thể xảy ra ạ À vẫn có thể xảy ra nha hai chàng trai Thôi được rồi nhưng dù gì thì kết quả ngay tại chương trình ngày hôm nay là ông Mai bà mối vẫn thất bại Về, về tay trắng Một chàng pháo tay cho ông Mai bà mối <laughs> chúc cho tất cả các bạn tham gia chương trình được nhiều sức khỏe và biết đâu tình duyên sẽ đến với các bạn một ngày không xa dù các bạn không đến được với nhau thì chương trình phải gửi tặng cho các bạn mỗi bạn một chiếc điện thoại realme pin khủng sạc nhanh cảm ơn các bạn đã dũng cảm đến đây dám bày tỏ dám thể hiện bản thân để tìm kiếm một nửa cho mình và đây cũng chính là tinh thần mà thương hiệu realme muốn lan tỏa đây không sao Rồi, vẫn có quà nha. Và chương trình cũng xin gửi tặng các bạn Đây là We WeWell Donchi Nước uống thuần thảo dược chống oxy hóa Tăng cường sức đề kháng yeah, Đây, tặng cho các bạn luôn. nha Đây, tặng cho em luôn Cầm nè và đây rất dễ thương Nhãn hàng John cũng tặng cho mỗi bạn Một năm sử dụng miễn phí bột giặt John hai trong một Giặt và xả tất cả trong một Hay wow, Dễ thương nè Đây quá trời quà luôn wow, Đó Xinh xinh nha Một năm sử dụng bột giặt miễn phí nha các bạn Quý vị khán giả thân mến, hãy đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc với phiên bản kết đôi như ý bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng Netlove. Hãy truy nhập ứng dụng Netlove để được đăng ký tham gia chương trình một cách nhanh nhất nha.